Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chào bà con cô bác xa quê Hôm nay kênh Việt Nam Travel cũng như là Minh Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái ờ, hồ Văn Quán ở quận Hà Đông à, Hồ này à, nếu mà Minh Toàn không nhầm thì ngày xưa gọi là hồ Than Thở Anh hồ này ngày xưa gọi là hồ Than Thở hay sao anh nhỉ? cái này ban ngày là không không cho đạp vịt đâu anh nhỉ buổi tối nhỉ à. Và hôm nay cũng là cái ngày mùa hè của mùa hè ở Hà Nội. Thank you nhiệt độ của Hà Đông bây giờ là đang là 33 độ thì mời quý vị và các bạn à, bà con cô bác xa gần chúng ta hãy à, xem à, qua một số cái hình ảnh của Hồ Văn Quán ngày nay nó như thế nào nhé xin mời quý vị và các bạn à, chúng ta hãy đi một vòng cùng đến toàn bằng à, xe máy nhé xe mà hồ văn quán này là thế nào đấy đây là phía cuối của hồ văn quán ở phía vị ở đây có cái nhà hàng à, garden có sân à, tennis và cầu lông đây là cái nhà hàng garden à, hay còn gọi là nhà hàng U2 ờ, chuyên tổ chức các sự kiện và xung quanh hồ văn quán ờ, nhiều quý vị các bạn đang ờ, thấy đây là các cái hàng nước hàng ba rất là nhiều thì ở đây là giá là 10 ngàn và đây là có các cái con vịt và các cái bạn nào thích đọc vịt là đây đọc vịt là chúng ta phải mua vé đang tiến ra cái bờ đường ở giữa hai bờ hồ rồi có rất là nhiều phần quanh hồ văn quán này cũng có rất là nhiều nhà hàng ta có thể đi ra đường Chiến ờ, Thắng hoặc đường uh, Thẳng Ba nữa là đường Trường Phúc hoặc chúng ta có thể đi ra đường Nguyễn Khuyến đi ra đường 19 tháng 5 và đây là cái ờ, trường tiểu học uh, cũng như là trung học cơ sở Văn Mai giờ là các cháu cũng chưa được ờ, nghỉ hè quanh hồ văn quán thì ờ, cũng có những cái cây để mát rất là nhiều quý vị bạn không biết bà con cô bác xa quê thì có ai ở văn quán hay không ở Hồ Văn Quán ờ, ngày xưa bây giờ xa quê chắc nhớ quê hương lắm đây các nhà hàng uh, ờ, Nhật Bản toàn đi tầm này là tầm ờ, khoảng 4 ờ, giờ hơn 4 giờ chiều thành ra văn quán này là nó chưa được ờ, sầm uất lắm tầm vào tối chiều tối thì là ở văn quán này nó sẽ sầm uất hơn cho các bạn người dân cũng như là mọi người ra đây đi bộ là phục vụ rất là đông Tiên cũng là cái bài ở đây để mà đã cầu cứu các bạn sau một căn chung cư Đấy, các cháu đang phần ờ, chơi rất là thoải mái ở buổi chiều cháu chơi thể dục thể thao trước mặt cái bạn là cái tòa nhà cao cao kia ngập tàu đấy là tòa nhà của Media Mark nhà sông Đà mà của siêu thị Media Mark ở dưới tầng 1 là người ta gọi là tòa nhà Media Mark và để à, đón xem những cái video mới thú vị hấp dẫn về à, Hà Nội ngày nay thì cũng à, rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh ký ở đây là miễn phí quý vị bạn nhé để thứ nhất là ủng hộ kênh thứ hai là đón xem video mới tv vật dân của kênh và đồng thời quý vị bạn anh hay là bà con cô bác ai mà xa quê ở hà nội muốn uh, xem những cái hình ảnh hay video cái quê hương cũng như là ngôi nhà của mình thì ờ, xin hãy bình luận ở dưới video để chúng toàn có thể là có dịp để phục vụ quý vị và bạn một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã, đã xem video ngày hôm nay xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo